lắm rồi ờ, mới ờ, gặp xính nhà đấy <laughs> ừ, đẹp trai ra nhở thế ờ. già không về à dạ ừ. Hả? dạ già không về à dạ chú đang bận công việc dạ. tí Tôi tưởng uh, cháu đi làm rồi chứ dạ cháu ở bao giờ đi làm cũng... nhà đó gì cháu đi cũng nói chung là cháu ở làm làm ở gần nhà thôi ở nhà đó gì dạ. ờ. Và bây giờ cháu mình về nhỉ dạ, vâng. Về đi uh, vào thăm uh, gia đình em uh, Bí Thư giả Đây là cháu Xính thì mọi người biết rồi Đây Con gửi cho bà một ít tiền để ăn sáng nhá nào máu hàng sáng nhà mua đồ ăn sáng nhá Ôi. gửi cho bà đó Nhớ chứ Ra gửi cho bà Cho bà dạ, chưa này Để ăn sáng nào máu Nhá dạ, dạ, Gửi cho bà À, Alo, sốt sánh à? Vâng, vâng, vâng. sốt sánh à? Tiếng ăn sáng nhá, ăn sáng. À, à. Ăn sáng là ờ, nói là tiếng Mông bây giờ chính nhỉ? Ờ, ăn sáng này. lò lò. Ăn sáng này nói nào. Ăn sáng nó xài. Nó xài. Nhá, nó xài nhá. Ở nó xài. Cho bà. Ờ, bí thư già hôm nào bí thư già làm ra tiền thì gửi cho bà. Ít để hỗ trợ bà ăn sáng và vất vả à, thức, <laughs> à, dạ, dạ, dạ, cái là có răng dưới là tươi à. xin chào quý thính khán giả trên kênh của Sa Trường Giang, cuộc sống vùng cao. Hiện tại Giang với anh Sơn đang có mặt tại khu vực nhà em bí thư già thì hôm nay là tiếp tục uh, mình sẽ vào nhà em già để thăm lại gia đình em già hay là muốn gặp gỡ lại tất cả mọi người gia đình nhà em già và cũng có uh, câu chuyện nữa là thấy em xính này cũng uh, lấy vợ mà giang không biết là là lấy ở đâu đó tại uh, mấy anh em chẳng có gì đâu mà mình <laughs> làm thành cái trộm với làm mong muốn mình chính đây ở nhà bí thư già nghe nói là bí thư già là không không về được anh không đi làm yên minh ờ, thì uh, giang cũng uh, lên cũng báo em già nhưng mà em mới bận không không không về được ấy thì đâm ra là là là ấy à, em mới bận không, không về được không, không trách thế nào rồi không biết bà có nhà tính ơi tính ơi ôi trời ơi mình nghe nói là có sĩ nhà bây giờ bảo điện đấy bà này ô con chào bà ô khỏe không bà chào anh ô ờ, bà ô thôi ờ, bà nhà cái bà nhà khỏe ô bên uh, kẹo cháu này đó chính uh, lấy vợ vợ đâu à. bà khỏe không bà ừ. khỏe không ta tí chua rồi ôi một ta tí chua trời rồi già con về à ờ nhà dạ, dạ nữa thì mới ở nhà thì nhớ nè về chán nhở uhm, đi đi dám về buồn nhỉ ừ. tưởng về nhà tối uh, ăn cơm uh, cả nhà ờ, bà ra này vẫn nhìn khỏe nhở bà ra này vẫn nhìn khỏe trắng nha nhở ừ. xinh gái ra nhở chính nhở chính phiên dịch này cho bà chứ phải nói tiếng mông cho bà nhở trắng xinh gái thế già đi làm có gửi tiền về cho bà không dạ, sanya là đó nên mua ấy nhé có gì vừa sáng nhiên là đó dùng thịt tao này chị làm không gửi về cho già à không gửi về cho mẹ à chị tao gửi rồi ừ chúng mua lò này à, chưa gửi về ô ừ. già này tối phải tối nay ờ, không mổ này con phải điện cho nó gửi ngay về cho bà thi thoảng đi chợ tình khâu vai ừ. sắp 27 tháng 3 rồi phải đi có money đi chứ ừ. rồi đưa nhà buổi tối nhà không điện à? Dạ, ờ, ờ, Ôi giời. Điện nước rồi. Điện nước rồi bật lên, nó um này. Ô, đi thì ra lại không... Uh, quá à. ở nhà nhỉ? Bây dạ. giờ... Tiếc mỗi uh, ờ, sánh ở nhà thôi. Thế vợ đâu? Dạ, vợ cháu đi cắt cỏ bò. À, đi cắt cỏ bò à? đây vợ đây ảnh à, đây à? Dạ, đấy là em gái. Em gái à? Dạ, vâng. Thế có ảnh đâu không? Có ai làm ảnh à, em buôn cưới chưa? <laughs> Dạ, dạ, chưa. Chưa làm á? Dạ sao bảo làm album ảnh cưới thì mà anh sơn chụp ảnh cho mà không phải à <laughs> chưa mà chưa làm cơm mời ờ, bác chưa biết rồi chưa làm cơm mời bác thế thôi thì về thì bây giờ chụp ờ, Ôi, em chuẩn bị đi thôi không có điều kiện thì không cần tổ chức được đăng ký chưa dạ. đủ, đủ tuổi đăng ký chưa dạ đủ rồi đủ rồi thứ hai mà cho đăng ký chưa dạ chưa thế đi đăng ký đi nếu mà mình không có điều kiện đủ điều kiện thì, thì không cần làm cơm đâu thì cơm mọi video gia đình thôi không phải mời ai cả mình không điều kiện thì mình mình không làm có điều kiện mình mới bày vẽ chứ bây giờ bày vẽ ra cũng, cũng tốn nhiều tiền chứ để làm bây giờ cũng phải làm à, vài mâm làm mâm gia đình thôi làm sao đâu mà dạ. làm vài ờ. mâm anh kiểu là anh anh em ở trong làm đúng rồi nhưng mà hai vợ chồng đang ở nhà sao không đi đăng ký đi là dạ, ờ, Vợ mấy mấy rồi? Vợ ơi Sinh năm bao nhiêu? 18 đủ tuổi rồi Sinh năm 2004 à? 2004 24 là đủ tuổi rồi đủ tuổi rồi đi, đăng ký đi cho theo bác thì mình không có điều kiện đấy thì là mình chỉ làm cơm phạm vi trong gia đình thôi một hai mâm đấy mình, mình ta điều kiện thì mình ta tổ chức ờ, làm cỗ nhưng mình không điều kiện thì, thì thôi thế vợ đi cách của bò từ đâu dạ vợ ờ, đó đi qua qua đồn núi ờ đó. thế thế mắt của xính cũng không mười ấy mấy nhỉ hỏi rồi thường vẫn ấy hỏi rồi hỏi nữa đấy nhỉ ừ, hỏi rồi anh ngày trước là quý vị biết rồi từ trước mà mà cháu xính bị mắt là có đầu tiên là anh sơn đón là cả ba người cả giang ấy là là rất là là có một cái sự hỗ trợ của anh sơn rất là lớn cháu xin cái mắt này không có là cũng sẽ hỏng luôn nếu mình không kịp thời á đợt đấy là cũng rất là nguy hiểm vì cái à, để mà làm cũng đi giúp bà con mọi người rất là nguy hiểm này thấy cháu à, đỡ mắt này là ok còn à, vợ thì có gần đây không nhà mình nhé nhà vợ mình nhé. Ừ, vợ cháu thì cũng à, gần cũng ở điểm trên điểm trên à, à điểm trên à à, à trên đây à số cái à, ừ. trên thế là mấy anh hỏi là tháng mấy ừ, rồi để em ờ, cháu hỏi anh nhỉ. 6 7 tháng rồi à? Ừ, lâu rồi chứ. 6 7 tháng rồi đấy. Không không ừ. có ừ. thấy tin rồi, không thấy báo gì cho chú Sơn là Bác Sơn biết rồi. Lão Sơn biết cái hôm đấy biết ừ. rồi. Ừ. Nhưng mà chỉ bởi chú nói thấy cháu nói chuyện là cháu không ừ. chưa tổ chức chưa ờ, chưa, chưa nhìn thấy uh, mặt bộ xính như nào vừa đi cắt cỏ bò. Đấy, dạ, ừ. Các con vâng, thì ừ. tối nay làm cái gì ăn được nhỉ? có gà không biết không thịt bắt của gà thôi dạ. chính ạ dạ vâng. gà không không về thì ờ, chịu thôi cứ làm nào được ờ, bận việc ra dạ. mình dự vật rau không rau về vườn rau rau gì có rau vật rau bắt phải ừ ra đây vâng. xem ờ, xem một quý vị xem vườn rau của bí thư già Dạ, tôi đang nhiều lắm, nhiều lắm, à? nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều căn nhà của em vị à, thị già đây à, Ô cái sơn này nó bong chưa này Nóng này sơn nhỉ Sơn này bong rồi này Ô cái lá cờ À có đèn cá bên này Dạ Cá này nhỉ Lắp vào. Năng lượng đấy này Ờ à, vị thị già trồng rau cả ghê nhờ biết là lâu lắm rồi không gặp này <laughs> lên lại trả ở nhà nốt này rau này như rau đúng rau cải mèo hòa Giang đấy nhỉ rau này Đức này ờ, đây, đây, rau cải mèo hòa Giang này rau là phải trơn này không không nó cải gì ăn vừa thì trong năm đắng ngon thế Hùng chưa về dạ. không nhá Đi không vai nhá Đi không vai lấy tiền thì có vai á? Ừ. Hôm nay chắc là... Có cái ngô này mới trồng hả xính? Dạ, cái ngô này là trồng được trồng uh, hơn tuần rồi Trồng, được hơn tuần nó mọc, nó mọc Cả bí đúng không? Cả bí Bí này là gieo hơi muộn nữa mà mọi chỗ bác thấy nó họ bán cả bí non rồi mình mình ra làm theo nó không nghĩa là nói chung là trong bảng này mình trồng hơi muộn ừ. bác mày uh, ý này chính nhỉ và dạ. đây nó nó không không bị sâu ăn luôn nhỉ không phun thuốc ờ, không phun thuốc này không phun thuốc ờ, một này không phun thuốc mà ờ thôi chắc là bằng này đủ rồi đủ rồi cải này là vợ chồng cháu bây giờ đi tìm gà anh sơn bắt gà ờ đi bắt gà ờ ba ba anh em mình đi ờ, tìm ờ, vồ gà thôi cái này đố này đố nhà mình là xính dạ không đấy là chỗ à, anh anh anh ná à Cái này cũng của nhà mình hết à? Học sinh đang nghỉ ở Sinh ơi? Học sinh ờ, hôm nay vẫn học chiều nay chắc là thầy cô nó nghỉ à? Hôm nay hôm nay nghỉ à? À, hôm nay chủ nhật hay sao nhỉ? Mai thứ năm. Thứ năm mà lại nghỉ nhỉ? Là Covid cả à? nghỉ Covid cả? À? Không. Thế này cháu cũng không biết được. Ừ. Các thầy cô chắc là có việc bận gì cho chị nghỉ. nhá hả trẻ ô cháu em nhá đây có em nhà đây, đấy đấy nhá trẻ ồ có ai à, muốn mua ngan có tiêu bà vâng bốn mươi nhiều dỗ dỗ chín một ạ chín một ấy chút đấy tụi mình tí cho mẹ mẹ mẹ mẹ lâu tu tu mi tu lâu không rồi nó bé là trẻ con học sinh nó trẻ con học sinh à bé con mấy con bé bé bé ô đi tìm một thang tôi mới làm mẹ mẹ biết rồi nè hoa mà vừa mùa là hả cái mua rồi có mua cái cháu đông rồi cô lòng các cháu nhỏ thì xếp hàng đây có có à? con nhà ai đây có nhà có nhà anh anh à. đi hỏi thôi tìm tìm bằng được thôi <laughs> đi ba ba anh em đi vào cho đấy rồi ờ, chưa tìm được trong, trong nhà này có dược năng máy thì cũng ờ, có nhiều lại ờ, dịch dịch ngang với cả nó bắt gà được mà bán để gì bán để ăn nhà thì cũng có nhưng mà Việt cũng có kiểu người ta cũng dùng gà với lại ngang thì này đi lùa bố đâu mà lùa bán mất nó tìm thế nào loại nó chỉ là lấy tiền đâu nè chết buồn hả con nhớ mình thế nào loại nhỉ ờ đâu đâu mà có đâu à, dạ có chứ đang tìm đang, đang tìm nó đang tìm mình không biết nó đi đâu đúng không ủa con bò đẹp thế nhỉ ủa dạ. ôi xưa này bò vàng à, ống luôn kìa có cái à một cái trên ờ, Hà Giang là không không có giá nhỉ đấy mở cửa đây con nái sơ dùng để ờ, nhưng con bò được ờ, rất là có giá nhỉ ở trên Lào Cai ở trên Hà Giang này người ta hay dùng bò để cày cấy cày nương nhưng châu Anh là chú là người ta dùng à, trâu đó con bê này à con bê con luôn à ừ. con bò nhà anh xem nào Ôi giờ, Ồ, hai con bò đẹp Tuyệt vời luôn, trơn ạ ba con à, Con bê con này <laughs> tưởng bạn đấy, tưởng bạn đấy Cái gì hanh vậy Còn đẹp nhỉ ừ, ờ, luôn này Ồ, con này ấy giống này quá tuyệt vời luôn con này, cái... con này đẹp nhỉ anh nhỉ con bò này mình đấy đẹp cũng nhận đẹp ờ, xính xính xính sau này à, làm đấy đôi chục con về nuôi con này được 20 triệu không dạ con này ba chục ba chục ba chục dạ, vâng. rẻ đâu anh ạ ơi ờ tìm thấy rồi tìm thấy rồi dạ, Ủa, bắt đầu rồi à, bắt đầu rồi À, tóm rồi mà thả ra đi luôn ấy anh chỉ chép ấy mà cái mà đẹp ấy nó là cho mà cho mà nó đẹp hả đó tao à tao chỉ là nó chỉ nhấn ăn lao à ờ uh, con này uh, được uh, bao nhiêu cân chính đoán nha nào con này xì xì xì xì thiệt không đen đỏ đấy ừ. à, chắc là hai cân hai cân này tôi, ờ, tôi nghĩ chắc phải hai cân dưới đấy phải to đấy con này cái được đây đỗ xính biết <laughs> con này con này cháu không biết nhưng mà à, chắc là con đực rồi à, <laughs> chắc đực xính ờ, lấy vợ và biết uh, cái gì biết giỏi phết anh chưa ạ và lấy từ ngày lấy vợ vào cái là biết ngay cho anh kiểu anh ngồi thôi buộc vào cân thôi Mở cửa đây. Đó, bắt gì đó. Ok. Nên nên ta đó xua, xua ta chia. Đức bị hám tới canh không? Không, không biết hám đâu. Nó tới canh không? Dạ, em có biết hám đâu. Dạ, anh ừ, dạ. anh biết ạ, anh biết hám ạ, kia canh không? Hết xui. Ừ. Bên dạ, xui. Thế anh hám đi. Trời, được đấy. ngoài kia mình đường hãm đồ nó khác ở đồ đây đây chỉ có nước mắm ở đây ờ, ờ, ăn quay hãm rồi cái bột muối thôi thấy không? về đi, vô về thì không ai Ôi rồi chào em Hùng nhá. <laughs> Khỏe không? Khỏe. đi đâu về đấy? Vừa đi khao vai về. À khao vai về à? Vâng. Đi làm gì khao vai? Đi lấy tiền học sinh. À, chào anh nhá. À, tiền học sinh á. Ồ. học sinh ừ. hỗ trợ. Vâng chào à. anh nhá. Ờ. Ờ. Có gì tối tối lên ờ, ăn cơm nhá. Vâng. Người ờ, em ấy ờ, mọi người lên nhà ăn cơm ở trên đấy. Ăn cơm về về làm. Đây cả Sơn. Thế bây giờ chồng ở đâu? Ngủ ở đâu? Ngủ ở đây, ngủ trước kia. À? Ngủ đây rồi Trên trên kia ngủ không? trên kia bố mẹ ngủ à bố mẹ ngủ à, vâng. à trên trên nhà mới đấy à cũng có thôn giờ này nhìn gầy đen nhỉ gầy đấy <laughs> tưởng à, em đi làm cho anh ngọc không ạ đầu này em em đi trồng ngô nhiều rồi à không, không được thì à ừ. tưởng là lúc đầu là hùng hùng phó thôn đi à, làm làm trong ngọc ấy nhé hai ba cân ngô mấy à. mấy cân giống mười một cân mười cân nhiều đấy dạ còn nhiều <laughs> nhưng mà nhà hùng chắc là nhiều nhiều ngô đúng không em nhà em một cân giống nhiều đấy ừ, nhưng mà chắc là nhà em có nhiều nhiều nhiều, nhiều. lương đấy nương xa <laughs> lương xa đây mà đấy, đấy là đấy chính là à, sang mời hùng mà tối mấy anh em ở à, đây lên nhà là anh em mình à, lâu không ngày gặp ấy nhau rồi mời em lên nhà ờ. ờ cơm ờ, ấy thôi trò chuyện cho nó vui à. ừ. anh là cứ nghĩ là em đi làm cho ngọc rồi đấy ừ. ừ. cũng lâu rồi ấy nhỉ chú nhở à, à, ngọc bây giờ không ở đây rồi chưa, chưa gặp chú giờ thấy hình như ngọc là có có gì đi làm cùng ấy đúng không à có gì cái à cái cái à cái truyền thông Ờ. ờ nhớ nhá có gì tối tối lên nhỉ nhớ vâng. nhớ, nhớ lên nhá mấy ờ, vâng. bảo bảo anh em lên Ông thôn nhà trên kia là để để để bố mẹ ngủ à xong là vâng. hai vợ chồng lại ngủ đây thôi ừ. thế là vì quan tâm bố mẹ đấy thật thế là có có hiếu đấy ừ, những người con như thế là là hiếu anh cũng thế là lắm lúc chỗ nào ấy dành, dành cho gia đình bố mẹ đó mình, mình chăn bò à phải chăn bò đấy chăn bò ừ. chăn bò 어디 어디 가도 치워. 어디 가도 치워. hơi gầy hùng phô đơn rồi này hơi gầy không không ờ, là ừ, đi đi làm nương mà à sáng nay là đi khao phai là ờ, đi từ sáng này vâng. mới về chứ đúng không? chưa chưa mới đi à, chưa mới trước là hùng cũng ít nói lắm sau về kiểu cũng quen với mọi người rồi à, còn trò chuyện ngày trước là cứ gọi là làm là biết làm thôi rất là chịu khó ừ, đấy là cũng biết công việc công việc thôi lúc đấy là cũng chưa chưa nói mấy trời là cũng ờ, cũng phải là chọi nhưng mà lùa làm sao được nó có bay ra ngoài kia không vâng. Vâng, lùa lên trên này lên đây sắp đây rồi con này con này là con nai ờ, chọi rồi Đấy, con cầm mái mà ủa ăn con này đang đẻ chứ không mình giờ không đẻ thì có trứng này Có trứng rồi Trứng rồi à? Ừ Bắt con khác Đang đẻ cho đẻ Nó trứng như này, sờ trứng tít này ừ, Không phải đâu mà Trứng thì bác sờ thì có trứng này À con này Con này mới mới mới ấy đâu mà mới mua À không mới uh, lấy về để khoảng, khoảng ờ, tháng thì mà sau để đây nó, nó, nó tuổi nó đẻ chứ hỏi sao để đây có trứng đây này đấy đít được to này đã sờ có trứng rồi đây này sờ trứng này mai là đẻ coi kệ bắt luôn à nào máu hàng sáng nhà mua đồ ăn sáng nhá Ôi. Không gửi cho bà đâu Nhớ chú ra gửi cho bà, cho bà Chị chưa này Cái ăn sáng là máu Nhá Gửi cho bà À, Ôi lò, sốt à? Vâng, vâng, vâng. À? à? Tiếng ăn sáng nhá, ăn sáng. À, ăn sáng là nói là tiếng Mông nhờ chính nhỉ? Ăn sáng này. Lò Ăn sáng rồi nói nào. Ăn sáng vâng, lò Ăn lò xay. Ăn lò xay nhá. Ờ, ờ, cho bà. Ờ. Bí thư già, hôm nào bí thư già làm ra tiền gửi cho bà. Ít để hỗ trợ bà ăn sáng và vất vả à, chút chút chút à, dạ, dạ, dạ, chút, dạ, chút. À, vào cái này không có răng dạ, vâng. ờ, dưới là tươi à. thôi mổ thôi ờ, quất thôi à có nhà, nhà, nhà anh bên này nuôi bồ câu à ờ à, thế à từng bồ câu ờ, cháu nuôi chứ là ừ, gần 6 đôi rồi đấy à 6 đôi hay à, là để được nhiều phết nhờ ừ. Còn vâng, là chính thức ờ, đầu bếp ờ, tổng ờ, giám đốc Nguyễn Sơn vào là chế biến thịt ngan nhá. Đây này mấy anh em ăn thịt ngan này, cải bắp này, đấy su hào này. Ngan thì phía bên này rồi. Đây là đang nhúng rồi, ý là nhổ lông nữa. Tiếc là hôm nay bí thư già là không về được anh Sơn ạ. Ăn. Buồn ghê rồi. dây có rổ này Chú Hào nhà nhà đi thì già trồng được nhé Ăn không kịp Cả mèo ăn không kịp ăn hết ăn mà Hỏng già, già đi thôi Mà cái cả mèo tốt phết nhỉ Em thích ăn cải mèo phết nhỉ Cải nó không phải cải mèo đâu à, Đúng cải mèo Hà Giang đắng ấy, cái đấy À. Chưa anh vừa ăn nữa ừ. Nhà chứ Ngâm ngâm đắng ngon à. nhổ lông đi xính nhổ lông nữa chết chết à, chết à không sống à con ờ, chết rồi tiếp tục chết ừ. ra thì chết rồi nhưng mà nước không nóng hay sao chứ? vẫn nóng chứ u nóng mà nóng, nóng, bỏng đấy chứ dạ. sao không ra lông nhỉ dạ. con gà ra thế mà nhỉ ra dạ, ra dạ. thớp thớp ra thớp ở ờ, sổ lúa là lúa là Ờ, lúc là ta nữa thì ờ, một câu à Chính nhà này xong cái chữ gì kia Dạ K10 là cái gì? Coi à? Chúc Nghĩa là gì? Trung Quốc À mười k Sao à, anh Sơn mình ờ, làm kiểu gì anh Sơn? Ừ. Có để một lúc nữa chính ạ Nhưng là con ngan này nó già đấy Dạ. không phải ừ. được được hay nước là không nóng nóng anh ạ bỏng rát tay mình nên là già quá là phải đun uh, <laughs> thật sôi lên xính như này chơi cả lâu làm cả lông nữa các bạn anh sơn cháu gà cả lông à? <laughs> cháo gà cả lông đấy anh sơn đây là quảng cáo món cháu gà cả lông mình ấy đam nào à cái gì nhỉ là tân với lốc à còn hưng hưng với lốc à bà tân tân lông cháu gà cả lông đấy được à, được rồi. Ra, ra chưa, ra chưa. Ra rồi. Ra được cao rồi ừ. Đúng là cái lông này nó nó ấy này nó, nó dai này. không nhúng nước lạnh thì mỏng tay đấy ừ. chính là trên da này để lấy vợ vào rồi mà không không biết nhổ vặt lông gà thì bố vợ đuổi với ngay Sơn nhỉ đúng không lúc về về nhà bố vợ xuống bắt con gà thịt cho bố hai bố con mình uống rượu nên là mình phải xuống ngay Đối dao phải bố khách phải bố yên tâm 100 trăm Con cắt tiết gà gà không nhảy vào chậu thì cũng phải nhảy ra khỏi chậu Bố cứ để con ừ. Bố vô chính là là, là còn trẻ không? À, cũng gần 50 tuổi 50 tuổi à? Ừ. Còn tuổi anh Sơn đấy nhỉ? Gần 50 thì kém rồi Thế mà Hồi ờ, mời bố vợ sang là uống chén rượu Sao đâu Vâng ừ. Mình phải phi xe sang đây không Và vâng. ví dụ bố vợ không sang thì mình phải lừa sao bằng được Có việc có việc bố ạ Đấy, vâng. Vợ con đẻ vợ con đẻ như thế không? khó à hóa ra xính là lấy lấy vợ thôn cá trên này dạ, nên ừ. bất ngờ mà xính ờ, không không thấy nói gì cháu cũng cũng là khang <laughs> ấy yeah. Dạ. ừ. sau này cố gắng ờ, đi làm kiếm ờ, được thì mình tổ chức đám cưới làm không nhiều thì cũng ít thôi dạ. ừ thì cái là mình lấy vợ thì à, vợ cũng muốn là là ấy chứ mình nhất là đàn ông à, trụ cột Đấy, vợ nó cũng muốn là được ngày vui con gái mà tâm lý con gái mà chính ạ vâng, vâng. ừ. chú biết mà thật mà bạn bí thư về đây là chính bạn đúng rồi ở được bao lâu ờ, được tuần ông xã xã nó nói à dạ Bố đi Không sao đâu <laughs> mẹ à, bí thư già là hút thuốc lao mà ngại Không hút không sao đâu bà cứ đi không sao đâu ờ, ừ. Và bảo bà không sao đâu mà <laughs> vấn đề gì đâu mà con vẫn hút mà dạ, dạ, dạ. ừ. lên vậy rồi cho lần này thôi khỏi giấy chắc là bạn lại rồi này là chống được thế chứ ờ, mãi mãi mãi Mắt giờ kiềm nhèm rồi hồng rồi. Trứng, có trứng. Trứng con này khả năng có trứng đấy. Có rồi, anh sờ có trứng rồi. Đấy. Mà gà đồng bào hâm mông thì gà đùi thì quá ngon rồi anh Sơn. Để nó là thịt đấy thì thôi. Nó không như kiểu gà công nghiệp mình nuôi dưới đâu. Ăn mà nó thịt mà nó nó kiểu bở bở ở đây. Ăn khác hẳn Nó khác hẳn mà. khác gà Ừ. Khác hay còn gọi gà, à, ờ, truyền thống ấy trên này là là chỉ có gà <laughs> chính ngày chưa lên anh chưa nè. thiếu có gà gà sóc muối <laughs> thì có món đây mà vì đi giá tốt người sóc muối không muối lâu rồi bảo nhiều người không chưa biết đây bảo sóc muối con người người ta luộc lên người ta cho muối người ta sóc sóc lên ăn thôi nhiều to này chắc chắc là xính cho nó ăn nhiều quá căng đấy xính ạ <laughs> chung là ở đây ừ, bao chú các anh thì cũng lâu lâu mới vào thì mời mời các bác với lại à, các anh đây là không là anh anh anh à, hùng ấy ừ, hùng hùng phó thôn hai sang đây không dạ. hai sang đây không cũng à, hai sang đây mà anh cứ để ý à, cái à, con chó đôi cọc trên Hà Giang ấy đấy là mấy triệu một con đấy để đâu mà đôi, đôi cọc nhỉ đắt lắm con này phải cọ xà phòng hết rồi rồi quá chỉ phải cọ xà phòng hết cái này thế vì sao Đỏ nồi ấy. à nồi Thank dạ. you ra mà đấy ra mà gì ra được trứng to luôn này đang bắt đầu là ấy rồi đấy có nghề đang chữa ở đây chữa mà chúng <laughs> to tướng luôn bảo rồi đừng có bắt này nữa ừ. để cho nó để thấy tia ngan ờ, của người đồng bào mông này thì đúng là nó xả gừng thì ông là đúng rồi cái này phải rang uh, xả. xả ốt xả gừng nữa không cũng biết cột xả không xính thì, uh, dạ. cột xả ấy xả dạ. xả dạ, dạ, lên hôm trước xả tôi gà xin ngay mấy bụi này biết củ xả không đã Còn, sợ xính không biết được quá không biết củ xả đâu quá Còn thịt nó thích nhờ đúng không để nó không như kiểu ngan ờ, mà mà mình ờ, thế cho mà là gà luộc không lấy xôi mà ngan đây mà nó là à, thịt có xào có lên làm xào với cả cái cái giờ cái bắp cải nhỉ thịt nhìn nó chắc mà nó ngon cũng là ngon nuôi đồng bào thì thôi rồi chào cô nhá Vâng. À, cô đi lỡ về gì về đây? đây? Vâng, con cháu lên chơi thăm mọi người trên này à? à. Vâng. Cô đi lấy về gì về? Lấy uh, quả bí. À quả bí à? Vâng. À. Bán. Bán à? Có bí à. Có bí à. Cô đi bán quả bí. Quả bí cháu lấy. Cháu không lấy á. Thôi. Dạ. Cháu lấy cho bà lấy. Không không, giờ có rồi, có có rau rồi cái bắp nhà nhiều mà nhưng mà ngon là trên bản ở trên đồng bào mong này 100 nghìn một cân là rẻ đấy ở dưới nếu mà ở chỗ em là 90 nghìn nhưng mà nó không ngon này đâu thịt đấy ừ. vì uh, ờ, ngan đồng bào trên này chưa là người ta là không không nuôi bằng cám đâu nhìn ừ, con gà biết mà Xính ơi còn dao chặt không? Dạ Dao chặt khác không? Dao, dao chà khác Ở đây con gì? Dao này chặt gì? Ờ, cùn Con dao đấy chặt không Đấy Có quay sơn ừ. này, cầm ra đây chơi <laughs> Nó cắt cỏ à? Ngày trước em mới lên mà nhìn đấy, mọi người cứ đút đút rồi, nắm lúc đút là nguy hiểm ấy nắm lúc nó đút sâu mà nó ngồi xuống ấy Không bập vào em bảo nhìn nguy hiểm nhưng bí thư già dính cái tay như ấy sao nhỉ bị ấy sao nhỉ máy gì không còn già không chặt được được quá là xinh cơ mẹ biết ừ. chặt đâu anh sơn thử thế nào rồi nó mẹ này nó còn nặng một chút ừ. nên đây ừ. nặng nó chặt được tụi chỉ nhá này tụi dây gì mà da gì à da gì Đít chỗ này. Ờ, Vườn bé nó bán ra quảng cáo ra mang đây để, để, để thử luôn kìa. Nó ờ, Còn ờ, ba uh, cân dưới mà anh Sơn chặt ra được ngồi đấy luôn này. <laughs> ngồi sợ không đủ luôn đấy. bốn mươi đấy, ba mươi ba cân dưới to chứ. sợ có bằng này là ít hết rồi à? không rồi đây còn đi mót đấy ừ. Ờ. nhớ củ nó thôi củ củ nó mới thơm mùa này, mùa này cũng có ừ. thôi cho cái cái cái thớt đấy vào trong nhà đi quất thôi cái này rửa đi à? Sao để, để anh Thái làm cũng được rửa Đường này hỏng mất nhỉ xem này ngan này chín chưa ôi chưa sôi mà ơi cho củ thêm thôi ôi mèo này cũng đói rồi mày kêu này chủ nhân mày không về vào. vừa em có đi học không? Có, có đi học không? Có đi học uh, lớp 1, lớp 2 gì không? Trước đi học lớp 2 nhưng mà tại bố mất ấy thừa ờ, bố mất rồi bố mẹ ờ, còn à. mẹ một mình làm việc trong nhà thì không mẹ bảo là không không có à. ai giúp việc nhà thì học lúc làm ừ. việc ở trong nhà ngại xấu hổ á <laughs> vừa xính xấu hổ không không ờ, nói được tiếng kinh chạy bỏ rồi bỏ đang đang đây chặt thế này <laughs> sao đâu mà không nói được thì ờ, xính cái giày vừa dần đúng mà dù ờ, mình biết nào máu là ăn cơm tập dần quen thằng nói quen rồi đúng không anh sơn nhở đúng không không biết là nhưng mà đang nói là xính như kiểu giả dụ như anh mà lấy đồng bào hâm mông nhá đấy là ví dụ nhá thì tối anh ngủ vợ mà biết tinh kinh bảo là nào máu ăn cơm anh giang ạ thì mình cứ nói là nào máu xong rồi những cái gì mà cảm ơn vì sau sinh thì anh cũng sẽ nói dần dần nó thành quen đó mà ừ, mới đầu là kiểu con gái ở trên này là hay ngại không nhiều đúng không người ta ít va chạm ấy ít va chạm người ta ngại ấy chứ không phải là không không học được Đấy, Thôi bảo vừa về cắt cỏ đi <laughs> Nói chuyện này mà Chào chị nhá à? Ui rồi Chào cu Ăn mía à mía mía nó cá chi ấy chủ nhớ tôi xong đi à mẹ cách đấy à, xong ờ, rồi dạ, dạ. mời anh em nhá rồi dạ. mời ờ, mày là người nhá này hết đâu có đâu tìm đấy đâu tìm về đi đang mở Đấy, sau uh, một quãng thời gian khá là dài mấy anh em anh sơn là tất cả mọi người là cả cháu xính nữa thì mới uh, làm xong được bữa cơm cơm có thịt ngan này thịt gà này đây này rau su hào nhá, cải bắp xào với nhá. Rất tiếc là hôm nay em thư gia là không không về. Với lại là thôn Hà Cá trước ra à, cửa nhà em già thì là không có điện và trong nhà không có điện luôn. Đấy, từ trước mà Giang vào là nơi đầu tiên thì là không điện bắt đêm. Ôi giời ơi, chậm chạp quá. Và thôn này không có điện rồi. Thì cũng đã một năm rưỡi thì à, Giang mới quay lại đây nhưng mà rất tiếc là em bí thư già lại đi làm cho bên à, em Huân là bên Yên Minh là không không về được bận công việc khá là nhiều nên là mình cũng ờ, thông cảm cho em đó chỉ có mấy anh em thôi nào bó nhắc nhắc chén thôi nhá anh đấy à, chúc sức khỏe em nhá dạ. à, dạ, vâng, vâng, vâng, bà con ờ, nhá tốt nhá dạ, hơn năm à, rồi hơn năm rồi nhỉ hơn năm đấy hơn năm rồi đấy ừ, ừ. năm rồi sức khỏe nhanh ra ờ, sức khỏe em nhá ai da Thôi bắt tay anh nhỉ à, ờ, lâu lắm rồi à, xính à, cố gắng nhá xính ờ, là ờ, cũng à, lấy vợ mà ăn à, hỏi trên cưới bà, bà lại đi à, đỡ đẻ giúp người ta rồi xá à thế à ừ. ủa xá thì trên kia á ui ừ, rồi xa mà đỉnh nhá, đây đỉnh À, xin mời uh, à, em mời nhá quý vị uh, cũng như tất cả các bạn là, là cùng ăn cơm với mấy anh em nhé thấy bữa cơm gia đình hôm uh, vầy này thôi chỉ ừ, đơn giản này thôi để trên này là vì biết giờ là bà con trên này sống khá là tình cảm và mình cũng cảm thấy là cái người dành cho mình khá là nhiều là cháu xính đây khỏe mạnh là ok rồi đấy với tôi là chưa đám cưới vì là còn khó khăn đấy đấy là khi nào mà mà sinh đám cưới là phải mời tất cả mọi người đấy rồi, xin mời tất cả các bạn là cùng ấy nhờ nào làm chén thứ hai nữa đi nhỉ cho nó có chân ấy nó cứng cáp yeah. Ờ, lâu rồi ờ, đấy mạnh rồi, đấy Thật ra mình không ờ, phải luyện và cái gì cũng phải uh, có đôi đấy có đôi thì uh, nó mới ấy được làm việc nó thuận buồm đi lại nó cứng cáp ai già thôi mọi người dùng đi à, mời tất cả mọi người dùng với anh em nhé ờ, em dùng đi ờ. thử miếng này đang thử miếng là món ờ, ấy này đập trứng này nhá cái muối giờ chứ gà nhá gà thằng ờ, bảo đời ấy mà vợ chính ngại ăn cơm trước ạ con mời ờ, ba ăn cơm à, con một chén rượu à, đó là, bà bà với ông không dùng thịt ngan à, à. nhưng mà có thịt gà mà ừ rồi mình em ờ, dùng đi còn nữa quý vị ạ đây chua hào đúng không của người đồng bào hơ mông luôn trên hà giang này Đấy. cải bắp là cũng cải bắp của nhà nước giá ừ thôi chân Đói gì ngon Sơm này ít nói à, hơi tối không có điện luôn đây, phải nhờ cả. cái xe Cả sáng này Anh để phần mày đấy Chà này ừ. Đấy Lâu lắm rồi Lâu lắm rồi anh em cũng mày chứ còn người chứ Mà sức phải, nhất là từ xa xôi Mà ừ. rất là quan tâm đến đồng bào ở trên vùng cao thì là Vâng. để cho chúc uh, um, cháu sức khỏe nhá thực sự là em cũng vâng. nắm được cái ờ, chương trình ừ. lâu vâng. các anh ừ. lâu rồi nếu tình cờ thì cũng gặp lại anh với anh Giang thì cũng ừ. điều là nhau. em à, cũng hôm nay chú bọn <laughs> dạ, anh thì dạ. ờ, thực ra lên đây là không có chương trình gì để thăm lại bà con thôi không phải hỗ trợ gì cả nên dạ, thăm lại mà hoàn cảnh mà trước mình hỗ trợ ấy chúc ờ, em cháu sức khỏe nhá cố gắng là làm tốt cái công việc đầu tiên là của người, người chồng đấy khi mà làm tốt rồi ắt thì mình ra ngoài xã hội làm tốt được cái nhiệm vụ đấy làm tròn Rồi, rồi Thế rồi Thế rồi Ăn cơm anh ơi ăn cơm em ăn chụp xe ra chú ra nó ra cho chụp xe rồi Thế rồi rồi cảm ơn chính nhá à quá tuyệt vời rồi cảm ơn uh, cháu cố gắng nhá chính anh chịu khó nói lên phải mạnh mẽ lên đi xuống hà nội làm mấy tháng rồi mà về có phải yếu nhỉ đàn ông mình nó phải mạnh mẽ à good man tây gọi là manly man nghĩa là giọng nó phải mạnh thanh về đấy thấy không từ um, từ ngày xưa nhỉ ít nói ừ. tức là ngày xưa đi học uh, trên đấy, đấy thì cũng hay ờ, chửi nói nhiều nhưng ừ. mà ít nói chú hào ngon lắm uh, các bạn ạ nói chung là nó tùy theo mỗi người thôi nhưng mà mình cái này mình cứ tập dần nó sẽ quen ừ. thì là lúc kiểu mình mình ngại đấy lúc kiểu là mình cũng đang dĩ ứ nhưng mà ừ. khi mà mình cũng cũng, cũng phải là đi um, đấy là đàn ông thì người ta bảo rồi ăn to nói lớn mà đúng không cái này à. nha à. em mời Ôi, món này đặc biệt đấy. đấy đặc biệt đấy rau răng cao món đặc biệt đấy đấy đây chả có gì đâu lên anh như này món nào chỉ có thịt gà đó anh á anh kiểu con nhá. thịt gà là anh cứ ấy thôi ờ, bắt đâu. sơn là bắt lớn tuổi tí thì thôi ờ, thì ờ, anh em mình thì tiền nhá tiền ờ, là tiền bối cao tuổi như cao tuổi tiền bối nhá Đấy luôn ờ, mời uh, bó chén nhỉ Cũng ờ, lâu lắm rồi thì um... Em chờ mãi đấy <laughs> Đầu xuân năm mới thì không phải là qua rồi Đấy thì rồi, cũng là à, Đấy là cũng tự nhiên là chúc uh, có uh, Công việc là thuận lợi uh, Gia đình là ấm êm Rồi là con cháu hay bạn mọi người là học hành tiến tới Nó xa hơn vươn đi khỏi Cái cái thôn Hà Cá, Hà Cá không vâng. ai Nó là cái tự hào của bản thân mình vâng. Là một người cha đúng không? Vì em có gia đình rồi À mình gọi là à, kiểu người kinh hay nói là hy sinh đời bố để củng cố đời con đó là thế hệ tương lai nhưng cái bản sắc của mình là không quên vì sao anh nói là giữ gìn bản sắc rồi. dân tộc của người đồng bào ai cũng vậy thôi mà ý nó nó là mình phải phát triển đi kia nó phải tiến à, tới với em à, thứ nhất là em cảm ơn anh ừ. à, cái quan trọng ấy là cũng từ rất là lâu rồi đúng không ạ rất là lâu vâng. rồi à, anh là người đầu tiên mà em ờ, dẫn vào đây mà cũng là người uh, đầu tiên mà em lại tiến ra khỏi cái ờ, thôn này <laughs> em thấy rất là buồn ừ. một điều đáng tiếc uh, trong trong bản thân em ấy ừ. còn không phải mỗi mình em đâu cả đồng ừ, bà con đồng bào bà con quý rất là rất quý anh ừ. hôm mà đó nhưng mà dưới cái duyên cái số của mình bảo là đấy ạ mình không phải là mãi mãi mình cũng được đúng rồi mình có thể hôm nay cái này ngày mai cái kia Ờ, nhưng mà em chỉ mong một điều là cái cuộc sống của mình và cái khả năng tết bác xuống qua tết bác xuống đây rồi một lần rồi ừ. Ừ. gọi cho cháu cũng được là bà con sẽ nhớ mình bấy nhiêu hôm ừ. gọi cho già đi đi à, mà khô mà ai bà anh đã làm điều điều đó à điều đó anh đã để lại Marco, cái kỷ niệm Marco ở tại nơi đây tại nơi đây những cái mồ chúc anh trên trên vùng đấy đó, nên là bác không vào đó trong tương lai vâng. sẽ phát triển hơn nữa và mong sau là ừ, ờ, sẽ rất nhiều rất nhiều bà ủng hộ anh mớt nên là tiếp để giúp Chú rất nhiều bà con nữa trong những hoàn cảnh đặc biệt. già chứ bảo đi đám ma mà đấy, ba gọi cháu người đi sau mình. Quá gọi cũng được nhưng mà không vào. Cảm ơn dạ. em nhé. Đấy là cho máy mấy bác đi ô tô của anh dạ. Ngọc à. tiện ở đây. Anh ạ. Thôi thì chắc là video ngày hôm nay Giang cũng xin ờ, khép được khép lại đây thôi để cho mọi người tất cả để anh em là ăn uống để trò chuyện ôn lại những kỷ niệm mình đã từng ở đây tiếc là em đi tư già không về nếu mà về nữa thì có thể sẽ vui hơn và có cái kỷ niệm nhớ lại mình có thể ôn lại Đấy, thì à, nếu quý vị à, cũng như là tất cả các bạn mà thấy video của Giang hay thì cho Giang uh, xin một like và chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh để có thể là Giang có thêm nhiều động lực đi giúp bà con và chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn ở trên uh, huyện Mèo Vạc. À, xin chào tạm biệt nhé, hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn ở video sau.